Sau này mày nên nhớ này Không có tiền nói không ai nghe Phải có tiền Thì mới làm phiền thiên hạ được Phải có tiền thì mới có gái đẹp được Phải có tiền thì mới vợ con nó mới chung thủy được Phải có tiền thì mới đi soạc vợ người khác được Phải có tiền đi ra đường mới ngẩng cao đầu được Phải có tiền xã hội người ta mới nể Mày hiểu không? Còn mày không có tiền ấy, ra đường thì mày chỉ làm mày sủa lên một câu nó bẻ răng mày luôn mày há mồm ra nó đập gãy răng mày luôn hiểu không mày nói như người ta khinh mày như kiểu là chỉ có những thằng ngu mới không biết kiếm tiền xã hội này chỉ có người ngu lười lười lao động ngu đầu đất không biết kiếm tiền được còn xã hội này tôi cũng như các bạn các bạn cũng như tôi cần đầy đủ mắt mũi chân tay đầy đủ sức khỏe người ta cần cù bù siêng năng lao động tích tiểu thì thành đạo kiểu gì cũng có tiền